phải nè, cũng à đây nữa à, à, à. Qua đây em cứ đi thẳng cái đường này là nó chẳng khác gì Nha Trang hết á. Ừ. À. tim ít đó toàn cái ra gì toàn cao em thấy không toàn thiệt tim ít á của thằng tim ít á tim ít hả là nên em ngay view biển của đường Nguyễn Huệ Xuân Diệu luôn á nhưng mà bây giờ nó bị một cái khuyết điểm mà nó cấm nó diện tích nó quá nhỏ nên nó, ừ. nó làm có một tầng để xe à một tầng để xe nên bây giờ là là là, là một tầng để xe đó là nó nó nó, nó ưu tiên cho mấy người ở con theo của nó ừ. còn dân dân mà nó bán căn hộ đó là không có chỗ để xe để đầy đường ra vậy á bây giờ dân ý kiến quá chừng luôn nên nó là cái căn hộ đó nó không có lên giá được á à, em biết đó tối nó mở đèn lên đẹp lắm tìm em biết à, đó em nhìn này quán nhậu hai bên đường này đường đây là toàn là quán nhậu với khách sạn không à đó. đường đây là đường xuân diệu đường xuân diệu ờ à. thấy đường xé đi đã không biến ừ. đây là trưa nha dạ, khoảng 5 giờ chiều thôi là khách du lịch thì nói em ngầu nghẹt luôn mấy bữa chứ còn ở đây ít này dịch này với ừ. Ờ, tết rồi nữa giờ dạ, mọi người tại gió rồi chiều là nướng lên thao thôm chịu không được luôn kia là cái gì biển á à, cái à, đó là cái gì đó là cái dự án của anh chị á vậy hả uhm, đi cáp treo qua á à. y ở nha trang vậy á một cái vịnh ở giữa biển vậy á em đi cáp treo qua đó vậy á là ngồi đó có biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp rồi như cái khu vinpearl luôn vậy vui à. chơi giải trí luôn bên đó đó là chị nói xuống đây là giới thiệu em dự án đó đó à vậy hả ừ. Giờ mình đi vòng đó đi thẳng đi thẳng xuống là cuối đường là nó sẽ có một cái dự án chuẩn bị là năm 500 năm nay nó bán nè ừ. còn là ăn tết xong là bán ở Vũng Tàu Biên Hòa rồi tiếp với lại là bán ở khu Bình Rác khu Bình Rác rộng lắm rộng uh, từ Bixi mà qua tới bên uh, bên gần bãi tắm Hồng Hậu luôn à, chị cứ đi tới đâu chị giới thiệu à, tới đó vậy à. xong rồi về em à, tiếp lại chị hay chị à, hay tắm biển như đây nè à. à tắm chỗ ngay mấy nhậu tắm đây tắm chỗ kia hả tùy tùy dọc biển em thích tắm cho là tắm à, chị à. hay tắm ngay chỗ đó ờ, rồi là đi chiều lên tắm lên cái đói đói bụng á khi mấy cái quán nướng quán dầu đó nó mở điền lên đẹp mình nó nướng hầu nướng tôm nướng mực rồi trầu nó thơm chị nước miếng đây là tượng đài chiến thắng đây là của khách sạn Sài Gòn Sài Gòn Quy nhân à, à nãy tìm đi này là đó à. phía bên trái em luôn á là bước mấy bước là ra biển luôn nè đây nè super này toàn toàn à. super cái gì khu super super nó là như là một quán cà phê trên biển vậy à. à. cái trời đó mình ngồi ờ, ngồi rồi mình uống nước rồi trên biển nhưng mà chụp hình đồ cũng đẹp đó đó tối lại chiều lại là khoảng 5 giờ lại mở điện đẹp lắm chiều tối là nó mới mở điện ừ chứ bây giờ nắng chang chang mà đó nó làm tròi là mấy rồi này toàn chiều lại mở điện đẹp lắm lung linh luôn chiều lại mà em chạy cái đường đây là lung linh à. cứ khổ đó là là ái nguyên nhân mình thơ không nhà nước thì nó để cứ uh, bao nhiêu mét là có một người vậy đó uh, lúc nào cũng trực từ 5 giờ sáng là có người trực uh, tắm biển ừ, cho mấy người canh mấy người tắm biển đó Chính là chạy theo những kia là thế nào dự án like sign. Which con rồi nha. Tù dự án quá chừng luôn. Đây là chị mới nói của bên mình thôi. công viên này nè Đó là công viên gì? công viên uh, ờ, Sinh Diệu nè công viên công viên đây là bên Hưng Thịnh xây á đâu vậy hả à. Thịnh xây cho cho cho, cho, cho dân ở đây á đây nè khu đây nè toàn khu mà bao lại hết